5 điều cần biết. 5 things to know. Corona virus. Coronavirus, Wuhan, China. 1. Rửa tay thường xuyên 1. Wash your hands regularly Hai, uống nhiều nước và theo dõi thân nhiệt. Two, stay hydrated and keep track of your body temperature. Ba hạn chế đưa tay lên mặt. Three, avoid touching your face 4. Hắt hơi phải che miệng bằng khăn hay khửu tay. Four. Upon sneezing, remember to cover your mouth with tissue paper or with your elbow. 5. Nhớ đeo khẩu trang theo khuyến cáo. Five, don't forget to wear face mask as instructed.